What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi à, đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ à, khá là ngon và nó cũng rất chi là độc lạ và nó sẽ đến từ một cái hãng lâu rồi mà mình cũng chưa có review đó là hãng Aula và hãng này thì thường xuyên xuất hiện ở trên à, nội địa Trung Quốc thôi thì hôm nay mình sẽ cùng à, đi review sơ qua em này nhé Ok let's go Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì các bạn có thể thấy cái hộp của nó khá là to Đó, Logo ở đây đơn giản thôi và có một số cái thứ tiếng Mã của em này thì nó sẽ là F68 là F68 Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình của bàn phím ở bên ngoài luôn Hộp này thì nó sẽ là hộp mà kiểu đút lên như iPhone á Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bức thư chắc là bức thư cảm ơn ở trong này chúng ta sẽ có cái tờ hướng dẫn sử dụng đó. cũng như mọi lần với những cái bàn phím như thế này thì chúng ta nên giữ lại cái tờ này nhé chúng ta sẽ có một cái gói túi thơm ở đây và cái này giống như là một cái à, sáp thơm vậy khi mở ra thì mình sẽ thấy cái hương thơm của nó khá là nồng nàn đó. chúng ta sẽ được tặng thêm một cái cover bằng nhựa cover như thế này thì hình như à, bây giờ các hãng cũng đều có làm theo à, kèm theo chiếc bàn phím rồi đó. ở phía bên trong thì mình thấy có một chiếc bàn phím đã bọc kín xung quanh này là mút xốp rất là dày đây Đó. chứng tỏ là nhà sản xuất cũng rất chi là kỹ càng mình mở ra thì thấy bàn phím đã được khởi động rồi có lẽ là nhà sản xuất đã test trước khi mà gửi cho mình rồi đó bây giờ mình sẽ phải tắt nó đi ok ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn chi tiết hơn nữa chúng ta sẽ có thêm một cái hộp nhỏ một cái hộp to phía trong cái hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có một cái key buller một cái khăn đây và cái khăn này cũng khá là mịn mềm ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái chổi nhỏ nữa để chúng ta có thể vệ sinh bàn phím một điểm cộng tuy rằng là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà mình rất thích cái kiểu chăm sóc khách hàng như thế này còn ở phía trong hộp to thì chúng ta xem thử nè có gì nha chắc là sẽ có dây cáp thôi rồi trong này chúng ta sẽ có thêm một cái cọng dây cáp dây cáp này sẽ được bọc dù cáp xoắn đàng hoàng luôn đó, đầu tay C rất là đẹp đó. và sẽ có mạ vàng luôn cả hai đầu khá là ngon lành đấy tuy nhiên tuy với những cái bàn phím không dây thì à, dây cáp nó cũng không quan trọng lắm tại vì chỉ là để sử dụng được khi sạc pin thôi Ok, quay trở lại với em bàn phím Aula F68 thì như các bạn thấy đây cái bàn phím này thiết kế khá là hay khi chúng ta nhìn thấy đây là một cái màu mà đây là màu à, màu smoke tức là màu đen nhưng mà trong suốt nó sẽ có các cái ký tự khác ở trên màu xanh lá cây nhìn khá là nổi bật nhìn như kiểu hơi hơi hơi hướng hiện đại kiểu cyberpunk á đó. đó các bạn có thể nhìn thấy đặc biệt là nút cắt này đấy nó sẽ được làm có cả logo Aula có mấy ký tự đặc biệt nữa nhìn khá là hay mình sẽ thử gỡ cái keycap này lên cho các bạn xem nhé keycap này thì à, nghe nhà sản xuất nói là bằng chất liệu PC tức là nhựa nhựa PC thôi nhựa bình thường thôi đó và nó sẽ được làm trong suốt các ký tự thì sẽ được in nổi ở phía trên như thế này nó chắc là nó sẽ đổ một cái lớp nhựa phía trên nữa và chúng ta sẽ thấy cái độ dày của nó cũng khá là ổn về cái thiết kế của nó thì sẽ là layout 68 chúng ta sẽ có thêm một cái núm nữa núm tròn như thế này và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nút bật tắt ở ngay phía trên đây cái nút này khá là hay nhé tại vì nếu mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể ấn vào đây một phát để tắt bàn phím đi đó khá là tiện lợi về cái cây của em này thì sẽ được làm bằng nhựa trong suốt luôn cho đồng bộ với lại cái bàn phím ở phía trên và cái cây này chúng ta thấy nó không có cái kick tức là không có cái nâng nâng hạ cái độ cao mà chỉ có cái miếng ờ, tròn tròn này thôi cái miếng tròn này để giữ cho cái bàn phím nó có độ cao phù hợp thôi về cái chuẩn keycap thì chúng ta sẽ nhìn thấy em này đang sử dụng chuẩn keycap ờ, MDA tức là nó sẽ hơi bề bề tròn tròn như kiểu SA nhưng mà thấp hơn một xíu nó có độ cao thì tương ứng với lại cái những cái keycap OEM nhưng mà nó có cái cái bề mặt cũng như là cái xung quanh nó sẽ được vát tròn lên nhìn khá là hay về cái layout 68 này thì như các bạn đã khá là quen thuộc rồi rất là nhiều hãng sử dụng cái layout này nó sẽ có thêm những cái mũi tên đẩy vào phía trong à, nút ship thì là sẽ ship 175U nó sẽ thêm một số nút function ở đây và con này thì nó sẽ thay một nút function ở trên này sẽ bằng một cái núm và cái núm này cũng khá là hay nhé Ok, em này thì sẽ là sử dụng 3 mod và sẽ có hỗ trợ cả Win, cả Mac ở đây. Đó. Nó sẽ có ba nấc đó là nấc uh, Win, iOS và Android. Đặc biệt là như các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái dấu ký hiệu tức là cái receiver của nó sẽ nằm trong này. Muốn sử dụng thì chúng ta sẽ kéo cái này ra. Đó, nó sẽ giấu cái receiver ở trong này. Khá là thông minh. Và cái này sẽ là bằng kim loại nó sẽ hít vào đây đó rất là ngon lành đúng không phía trên chúng ta sẽ thấy có chữ transparent đó. tức là trong suốt đấy cái kiểu bàn phím trong suốt như thế này thì bây giờ nó cũng làm khá là nhiều có một cái hay nữa về cái núm của em này nó làm rất là đặc biệt đấy mình sẽ xoay thử cho các bạn nghe cái tiếng của nó nhé đó các bạn nghe rất là phê đúng không à, mình đã thử dùng rất là nhiều cái bàn phím có núm tuy nhiên thì đây là một trong những cái con mà mình thấy cái cảm giác xoay núm của nó là sướng nhất tại vì khi xoay thì mình có cảm giác khất rõ ràng và mỗi khất thì nó sẽ đi theo một cái tiếng tích tích tích tích giống như là mình đang à, đang xoay kiểu những cái loa cái loa cổ ngày xưa đều có tiếng tích tích nghe rất hay ok chúng ta sẽ đi sâu thêm vào hiệu năng của em này nhé đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thử cái à, switch của em này như thế nào đây switch em này sẽ là switch của thằng à, Leopold đây Leopold là le cái Leopold này cũng là của thằng Ola luôn nhé có điều nó lấy theo cái tên riêng biệt thôi chứ thực ra thì nó cũng là của hãng Ola hết đó và cái switch này cũng được làm bằng nhựa PC trong suốt luôn từ trên xuống dưới trừ cái lá đồng này thôi cái chân stem của nó sẽ là màu trắng đục và nó sẽ có chống rung con này thì sẽ là linear và khi gõ thì các bạn cảm giác nó rất là mượt do con này nó cũng đã được lúc sơ rồi và nó cũng sẽ không có tiếng lò xo luôn đây bạn mình thử cho các bạn nghe đó tiếng của nó cũng khá là to nhưng mà nó cũng không có tiếng ping hay là nghe tiếng lọc sọc lò xo nhé khá là tốt về cái mặt của em này thì như các bạn thấy đây mặt của nó sẽ có sẵn switch pad tức là cái tấm màu đen đen á tấm này lót ở phía dưới chân switch và nó sẽ có lót sẵn foam ở trên à, mặt PCB và có cả foam dưới đáy luôn cái plate của nó sẽ là plate PC đây bằng nhựa PC đó thì nó sẽ cho cái âm thanh hay hơn nghe nó giòn hơn những plate của bằng thép và ngoài ra thì cái âm thanh của nó sẽ nổ hơn về cái cấu trúc của em này thì sử dụng đó là gas case mount đây à, về cái cây màu đen này thì rất là khó nhìn thấy gas case mount nếu như mà cái cây màu trắng thì sẽ nhìn thấy rõ đây các bạn có thể nhìn thấy có cái gác kết màu ở ngay đây đó. cái này thì mình cũng không có tiện mở ra lắm tại vì bên mình chỉ còn rất là ít mình sẽ gửi hàng đi cho các bạn đặt mua cho nên sẽ không còn nhiều bàn phím của nó cũng khá là nhún do nó sử dụng Play PC với lại cả gasket nữa cho nên là cái bàn phím của nó cũng nhún khá là ok à, ngoài ra thì cả cái staff của em này thì cũng đều được cân chỉnh và lúc sẵn rồi tuy nhiên thì với mình à, cái staff của con này thì nó cũng phải chưa thuộc dạng là ngon lắm giống như thằng à, RK thằng RK thì nó làm staff à, cũng nó làm staff ngon hơn hẳn còn cái con này thì mình gõ thử thì cái staff của nó vẫn còn khá là lọc sọc thì nó chưa có được đều lắm cái này nếu mà các bạn mua về các bạn sử dụng thì các bạn phải mót lại nha tiếp theo thì con bàn phím này sẽ có hỗ trợ 3 mót led RGB không dây luôn thì để chỉnh led thì các bạn có thể ấn một là các bạn có thể xoay núm nếu mà các bạn muốn ờ, sử dụng núm để mà điều khiển led thì các bạn ấn Fn với lại nút space này đó, hoặc là núm để điều khiển tăng âm lượng trong máy thì các bạn ấn Fn cộng space một lần nữa thì nó sẽ chuyển đổi giữa hai cái tính năng của núm đây bây giờ hiện tại thì núm mình đang để điều khiển led nha à, xoay phải để tăng độ sáng xoay trái để giảm độ sáng ấn để đổi chế độ led đây led của nó cực kỳ sáng và rất là nhiều chế độ tất nhiên là nó sẽ có hỗ trợ thêm cả phần mềm để tùy chỉnh led cũng như là macro và có cả phần mềm để mình có thể cho led nó nhảy theo nhạc phát ở trong máy nữa rất là ngon à, còn một cái hay nữa đó là con này có hỗ trợ chúng ta có thể sử dụng 2.4G và dùng phần mềm kết nối điều chỉnh thông qua cái receiver luôn chứ không nhất thiết là phải cắm dây nữa pin của con này thì mình thấy nó thông báo là khoảng pin khoảng 3.000 thôi không có được nhiều lắm cho nên các bạn nếu mà sử dụng led full như thế này thì các bạn tốt nhất nên cắm dây để bảo đảm cái tính kết nối liên tục nha thì như các bạn thấy thì khi kết hợp giữa những cái keycap trong suốt đồng thời là những cái switch cũng trong suốt theo thì chúng ta thấy cái đèn led lên rất là khủng khiếp mặc dù là mình đang để trong mình đang để đèn ở trong phòng này rất là sáng nhưng cái bàn phím này nó, nó led của nó còn kinh khủng hơn chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rõ à, mà mình thấy một cái một điểm khá là bất cập đó là những cái ký tự khi mà bật led lên thì nó sẽ không còn um, không còn nổi bật nữa đó chúng ta có thể không nhìn thấy những ký tự luôn tại vì do cái keycap này là keycap nó trong suốt mà đó, cái đèn led nó sẽ lấn nát luôn cả cái ký tự luôn như các bạn thấy đây và khi chúng ta tắt led đi thì chúng ta lại thấy được các cái ký tự rất là rõ ràng đó khác biệt hoàn toàn luôn thì như các bạn biết là với những cái con bàn phím mà có à, led RGB thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ nó cũng na ná như nhau thôi à, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là sao test luôn cho anh em nhé như vậy là mình đã sao test sơ qua cho anh em con bàn phím này Và thực sự thì âm thanh của nó, những cái dàn alpha nghe rất là gọn Đó, và rất là kêu luôn Kêu rất là hay, gọn gàng Không có lọc sọc cũng như là không có tiếng ping Rất là gọn Nhưng mà những cái stat thì mình thấy nó chưa có hoàn thiện lắm Có những cái nó vẫn còn nghe lọc sọc Đó, cái này thì à, mình không rõ là bên nhà sản xuất họ đã mót lại chưa nhưng mà thấy có ghi là đã có lúc có mót rồi nhưng mà gõ vẫn không ngon lắm đây có lẽ là một cái điểm trừ ờ, khá là đáng tiếc dành cho em em bàn phím này mặc dù nó đã được hỗ trợ đầy đủ các tính năng ngon nhất của một chiếc bàn phím cơ rồi tuy nhiên kéo lại thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế độc lạ led đẹp nó uh, ký kép trong suốt pc thời thượng đồng thời là một cái núm vặn như thế này thì mình thấy nó rất là ok đây là một trong những cái con núm mà thấy cảm thấy là vặn sướng nhất từ trước đến giờ luôn và để trên bàn thì mình nghĩ một con bàn phím đẹp như ta này để trên bàn co thì phải nói là hết nước chấm đặc biệt là những cái bạn nào theo trường phái mà cyberpunk á nhìn nó rất là hay và với cái tầm giá khoảng tầm một triệu rưỡi thì mình nghĩ đây là một con bàn phím xứng đáng với cái tầm giá đó và nếu như mà các bạn muốn à, tham khảo thông tin chi tiết về em bàn phím này thì mình có để link ở dưới phần mô tả nhé và các bạn có ý kiến gì về em này thì hãy nhớ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye!